Xin mến chào quý vị và các bạn nha Thì à, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong cái video mới ngày hôm nay Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần Em cũng uh, tranh thủ quay cho giới thiệu quý vị và các bạn uh, một miếng vườn cao su nha Tại uh, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Thì uh, trước khi đi đi vào chi tiết của cái miếng vườn cao su này á, Thì uh, cũng... Uh, Em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh trong suốt cái thời gian qua thì ờ, thời gian gần đây thì em cũng bận công việc nên chỉ tranh thủ những ngày cuối tuần thì ờ, em quay giới thiệu cho quý vị và các bạn nha thì ờ, đây là một cái miếng vườn cao su có diện tích gần 1,7 hecta nha quý vị gần 1,7 hecta nằm tại xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương đó, em quay xung quanh cho quý vị xem vị trí em đang đứng là ngay trong cái vườn cao su nha xung quanh là có nhà nha quý vị thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng vườn cao su này á, thì cũng rất mong quý vị và các bạn khi xem nhớ xem thật kỹ để chúng ta nắm rõ và em sẽ mô tả thật là chi tiết về cái miếng vườn cho chúng ta nắm ha thì à, phía trước mặt của chúng ta là cái con đường vào cái miếng vườn cao su nha thì à, cũng báo luôn cho quý vị thì đó phía trước từ đây ra đó là khoảng gần 100 mét là có con đường à, sợi đỏ nha đường sợi đỏ lớn và cái con đường vào cái miếng vườn cao su của chúng ta là 2 mét đây là đã cắm hai cái móc đây và ra tới ngoài đầu đường kia thì ờ, cũng cắm hết nha cái đường vào thì nó hơi nhỏ chỉ có 2 mét thôi và đi qua bên đây cái phía đuôi của miếng vườn chúng ta đó là nó nở ra nha quý vị phía đuôi nó nở ra ranh giới thì đã cắm mốc đầy đủ hết rồi em sẽ quay hiện trạng trên đây thì à, hiện trạng trên à, đất của chúng ta vườn cao su này là cao su già nhé đang cạo đục rồi về sổ sách giấy tờ của miếng vườn cao su này thì đầy đủ nha thì à, em sẽ để cái phần sổ ờ, ở phần cuối video cho quý vị và các bạn tiện theo dõi nha cái này cạo bánh dây rồi mũ đây nó thì ờ, em sẽ ghim luôn cái vị trí của cái miếng vườn cao su cho quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu chúng ta có thể xem một miếng vườn cao su chính chủ nha quý vị thì uh, chủ đất cũng à, uh, muốn bán mà cũng uh, quý vị nào có uh, nhu cầu á thực tế thì uh, quý vị liên hệ và cái số điện thoại em để ở phần mô tả nha quý vị bấm vào cái phần ờ, mô tả thì nó sẽ có đầy tủ ờ, chi tiết của cái miếng vườn này thì ờ, cái đất của chúng ta là nó cũng khá vuông vức nha nó rất rộng này em đi cũng không hết được chỉ quay cho quý vị và các bạn xem là gần một hecta bảy nha quý vị khu vực này xung quanh có dân nha phía trước đây thì có điện nha quý vị nhà ở phía trước đây có điện thì uh, quý vị và các bạn nào mà chúng ta khi xem video nếu mà thấy có ích thì chúng ta có thể uh, bấm vào nút like chia sẻ cho quý vị nào có nhu cầu chúng ta biết và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em ha khi nào mà đủ 1.000 người đăng ký thì ờ, em sẽ cố gắng phát trực tiếp cho quý vị ờ, tiện theo dõi ừ, phát trực tiếp luôn thì em cũng xin mô tả về cái vị trí của cái miếng vườn này á thì cách đường DH514 ừ từ đây chúng ta đi ra quẹo trái là chúng ta sẽ đi ra con đường DH514 nha là khoảng tầm à, hơn một cây số cách DT741 xã Phước Hòa huyện Phú Giáo ngã tư bên Trám là khoảng tầm 12 à, cây số nha quý vị 12 cây còn cái vị trí này tí em ghim và em sẽ coi cái, cái đi ra xã Bình Mỹ rồi à, là bao nhiêu tại vì à, em ở Phước Hòa Phú Giáo nên à, cái, cái cái đường này đường trong này nó cũng không rõ lắm cái cái khoảng cách nha và cái vị trí cái vườn chúng ta cách thành phố mới thì khoảng tầm hơn 25 cây số cách thành phố Hồ Chí Minh cũng khoảng tầm trên 50 cây số nha quý vị báo cho quý vị thì giá của cái miếng vườn cao su này á chủ đất đưa ra là 4 tỷ rưỡi nha quý vị 4 tỷ rưỡi quý vị nào có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.